Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm khỏe có chi mô và ăn được một bát cháo. Cứ như đến hẹn lại lên, hễ quan chức cấp cao nào vắng mặt bí ẩn thì người dân lại nghi ngờ là đột quỵ, rồi nào là nhiễm virus lạ, rồi bị đầu độc vân vân. Nói chung là hướng nào cũng có thể bị người dân suy diễn. Người dân Việt Nam có câu ngạn ngữ rằng không có lửa làm sao có khói Ý là một lời đồn cũng đều có lý do của nó. Ở đây có hai lý do khiến cho lời đồn phát tán rất nhanh. Đó là bởi thực tế chính trường Việt Nam nó từng trải qua rất nhiều trường hợp như vậy. Lý do thứ nhì là tâm lý người dân chán ghét chế độ nên họ luôn có tâm lý chờ đợi những cơn bạo bệnh của các quan chức. Đây là hình ảnh câu đúng thì phải là tao khỏe có chi mô, câu này đã sửa sau khi có dư luận xã hội. Như ông Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, chúng ta mới như thế nào thì họ mới như thế chứ. Quả thật, cũng bởi Đảng Cộng sản Việt Nam phải thế nào thì dân mới mong đợi quan chức bị chúng bạo bệnh đến như vậy. Thực tế, dù cho ông Tô Lâm có không bị ngã bệnh đi chăng nữa, thì với đám tâm lý của người dân như thế cũng cho thấy Đảng Cộng sản nói chung và ông Tô Lâm nói riêng không có chút chỗ đứng gì trong lòng của người dân Việt Nam. Một phần của vấn đề là làm cho lời đồn bùng phát cũng vì báo chí nhà nước Việt Nam không trung thực trong vấn đề đưa tin mà đặc biệt là về vấn đề đưa tin về sức khỏe của lãnh đạo nhà nước. Có những chuyện lời đồn đã trở thành sự thật 100% mà báo chí vẫn chống như trường hợp của ông Nguyễn Bá Thành là một ví dụ trước đây. Tin tức về bệnh tình của Nguyễn Bá Thành đã được tờ Chân Dung Quyền Lực đưa lên mạng xã hội trước khi báo chí đăng rất lâu. Hình ảnh ông Nguyễn Bắc Thanh trên giường bệnh tại Mỹ cũng đã được trang này phổ biến rộng rãi trên mạng Internet. Thậm chí lịch trình đưa ông Nguyễn Bắc Thanh về bằng chuyên cơ, thuê và cả lịch hoãn bay cũng được trang chân dung quyền lực thông báo hết sức rõ ràng. Ấy vậy mà báo chí nhà nước Việt Nam thì vẫn cố tình chống lại tin đồn một cách rất vô lý, nhưng cuối cùng thì nó vẫn trở thành sự thật. Đây là hình ảnh báo chí đã nặn ra thông tin về ông Nguyễn Ba Thành. Từ trang chân dung quyền lực thông báo Bệnh viện John Hopkins, nơi có uy tín hàng đầu thế giới về chữa bệnh ung thư, đã đầu hàng trước bệnh của Nguyễn Ba Thành nên mới cho ông về nước để chờ ngày nhắm mắt xuôi tay. Thế mà báo nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng loạt đưa tin về sức khỏe đang tiến triển của ông Nguyễn Ba Thành. Họ còn tự bịa ra lời nói của Nguyễn Bá Thành rằng "Ta khỏe, có chi mô, mà cho biết rằng ông ăn được một bát cháo. Lúc đó nhiều người chỉ đọc báo nhà nước để xem sự bịa đặt của nó ra sao, chứ họ không xem những tờ báo này để lấy tin tức. Những gì thuộc về sự dối trá trắng trợn về sự kiện này đã trở thành câu cửa miệng của người dân châm biếm về tình hình sức khỏe của các quan chức. Chẳng hạn như lúc ông Nguyễn Phú Trọng đang nằm liệt sườn ở Bệnh viện Quân y 108 bởi căn bệnh, bệnh khó hiểu tại Kiên Giang, đó là đột quỵ lần một thì người dân Việt Nam mỉa mai rằng ông Nguyễn Phú Trọng khỏe có chi mô. Hay họ sáng tác ra việc ông Trọng có câu nói rằng tao khỏe có chi mô để ám chỉ rằng ông Trọng cũng sắp chết. Ít phổ biến hơn câu tao khỏe có chi mô là câu ăn được một bát cháo. Có người nói vui khi đánh giá bệnh tình của quan chức nào đó bằng câu ông ta ăn được một bát cháo. Ý họ là ông này giống với trường hợp của Nguyễn Bá Thành. Trường hợp ông Tô Lâm vắng mặt cũng khó thoát khỏi nghi ngờ rằng ông ta đang bị trọng bệnh. Nếu ông Tô Lâm không chịu ra mặt thì tức là cũng đến lúc mạng xã hội xuất hiện câu dạng nói rằng tao khỏe có chi mô và câu ông Tô Lâm ăn được một bát cháo để cười cợt về tình hình sức khỏe của ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Đây là hình ảnh liệu sức khỏe của ông Tô Lâm có chi mô. Người dân Việt Nam cũng rất hài hước, họ chọn những câu thật thầm gợi nhớ đến những trường hợp đặc biệt để trầm trọng. Không biết ông Tô Lâm giờ này đang ở đâu nếu không có bệnh, nhưng bị người dân diễu cợt bằng câu tao khỏe có chi mồ mà không ra mặt thì có lẽ ông Tô Lâm đã đổi tính, đổi 180 độ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin mua sắm phương tiện quốc phòng bao giờ thì chọn chính nghĩa. Có những yếu tố ngẫu nhiên cho thấy việc phát lệnh truy nã đặc biệt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Tiến bộ Quốc tế IEC, gọi tắt là IEC Group, vì liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai không đơn giản chỉ là có vậy. Nhà báo Trần Trân đã bình luận và cho rằng mua sắm phương tiện quốc phòng bao giờ thì chọn chính nghĩa đây đưa hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty IEC Group. Trụ sở của IEC Group bị khám xét vào hôm 29 tháng 4 năm 2022 cùng với việc các quan chức hữu trách trong hệ thống bảo vệ thực thi pháp luật tại Việt Nam loan báo đã ra lệnh bắt bà Nhàn. Chỉ hai ngày sau mùng 1 tháng 5, hết báo tiếng Anh của một tờ báo tại Israel có giới thiệu bài viết của Yossi Meman nhận định là bà Nhàn trở thành bị can mà cơ quan cơ quan bảo vệ thực thi pháp luật tại Việt Nam muốn bắt giữ hoàn toàn không phải chỉ vì liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mà thực ra là vì bà Nhàn giữ vai trò rất quan trọng trong các thương vụ mua bán trang bị thiết bị quốc phòng giữa Việt Nam và Israel. Theo Harris, những thương vụ vừa kể trên đã trở thành một phần của cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm trong Đảng Cộng sản Việt Nam và bà Nhàn bị nhắm bắn vì thân cận với ông Phạm Minh Chính và ông Thủ tướng này thì đang đấu với ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an, vân vân. Nếu thử phối kiểm để xác định mức độ khả tín của những thông tin từ Harris thì sẽ dễ dàng tìm ra được chuyện rằng 9 ngày trước khi bà Nhàn được xác định là bà bị vây khám trụ sở của IAC Group Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo kiểm tra một số tổ chức đảng trực thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân, Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2015-2020 vì có liên quan đến những vi phạm khuyết điểm trong việc xây dựng tổ chức thực hiện quy chế làm việc trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng vốn doanh nghiệp và việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây là hình ảnh trụ sở của công ty Vasuco tại 33B Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Doanh nghiệp này có tên giao dịch là Vasuco và theo giới thiệu của chính Vasuco thì họ được là một đơn vị thuộc Cục Vật tư của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Vasuco là đơn vị thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam tìm kiếm thông tin, đối chiếu nhu cầu, tiếp cận đối tác, thương lượng để mua sắm trang thiết bị phương tiện quân sự cho quân đội Việt Nam. Vào năm 1994, 3 năm sau khi thành lập, Vasuco tách ra khỏi Cục Vật tư trở thành đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ngoài mua sắm và nhập cảng, Vasuco còn là đơn vị tổ chức quản lý, bảo quản, phân phối sản phẩm phục vụ quốc phòng, hàng hóa và dự trữ trong lĩnh vực quốc phòng, nguyên vật liệu, vật tư cho sản xuất quốc phòng. Vasuco hiện có 21 đơn vị trực thuộc với 1.500 người và có cơ sở trên toàn đất nước Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Ngay sau khi Bộ Công an loan báo đã ra lệnh bắt bà Nhàn vào ngày 19 tháng 4, Harris cho biết bà Nhàn đã rời Việt Nam và đang ở châu Âu, đó là vào ngày 1 tháng 5. 10 ngày sau, mùng 10 tháng 5, Bộ Công an mới thừa nhận rằng bà Nhàn đã bỏ trốn. Do vậy mới công bố lệnh truy nã đặc biệt và khuyến khích tất cả công dân tìm bắt người phụ nữ này để giao cho công an. Sở dĩ cần nêu ra những thắc mắc như thế bởi từng đã có những ý định và ý kiến cụ thể của những cá nhân cụ thể, những nguồn tin cụ thể với những số liệu cụ thể và những sự kiện cho thấy việc mua sắm trang thiết bị phương tiện quân sự cho quân đội Việt Nam rất đáng ngờ và đang được che đậy bằng nhãn bí mật quốc phòng. Đây là hình ảnh các tướng lĩnh quân đội của Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự đại hội lần thứ 13 của đảng này. Sở dĩ các thương vụ mua bán vũ khí giữa Mỹ và Việt Nam thất bại vì các viên chức hữu trách trong lĩnh vực quốc phòng tại Việt Nam đòi lại quả có tới 25% tổng giá trị hợp đồng bởi luật pháp của Mỹ thì cấm lại quả cho nên các đối tác phía Mỹ phải từ chối đáp ứng. Cho dù chính quyền Việt Nam thường im lặng về chi tiêu cho quốc phòng cũng như các khoản phân bổ chi nhưng phân tích các số liệu thông thường và không thường xuyên của Bộ Tài chính dư luận có thể ước đoán chi tiêu quốc phòng của Việt Nam đã tăng từ 4,9 tỷ đô la vào năm 2017 lên đến hơn 6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, chiếm hơn 8% tổng chi tiêu của chính phủ chi tiêu cho quốc phòng của Việt Nam trong những năm gần đây chiếm hơn 2% GDP. Đầu thập niên 2010, chính quyền Việt Nam đã dùng tới 93% ngân sách quốc phòng để mua phương tiện quân sự của Nga, 6% để mua phương tiện quân sự của Ukraine và 1% để mua phương tiện quân sự của Romania, Israel. Tỷ lệ vừa kể đã và đang thay đổi khi Việt Nam mở rộng tìm kiếm đối tác ở Úc, Brazil, Bulgaria, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ, Israel, Hà Lan, Ba Lan Romania, Nga, Singapore, Anh, Pháp và Mỹ. Và cái nhãn bí mật quốc gia vừa có thể giúp cho Bộ Quốc phòng tùy tiện định đoạn khoản tiền lên tới vài tỷ đô la mỗi năm, vừa tạo điều kiện cho Bộ Quốc phòng phủi sạch trách nhiệm mỗi khi xảy ra những biến cố có dinh líu đến các thương vụ mua sắm phương tiện quốc phòng. Đây là hình ảnh Việt Nam đã trở thành khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga trong năm 2009 với các hợp đồng mua 6 tàu ngầm Botech 636 hạng kilo trị giá tới 4 tỷ đô la, cũng như 8 máy bay chiến đấu Su-30 trị giá 400 triệu đô la. Tuy nhiên, do tính chất của các trang thiết bị vũ khí, phương tiện phục vụ quốc phòng, duy trì việc bí mật quốc gia thành khiên che chắn cho các thương viện mua sắm trong lĩnh vực quốc phòng. Nó sẽ tạo ra giá rất đắt không chỉ về tiền mà còn về nhân mạng và độc lập chủ quyền quốc gia khi xứ sở gặp nguy biến. Những thông tin, hình ảnh và kết quả mà quân đội Nga đang gánh chịu trên chiến trường Ukraine đó là một ví dụ cụ thể. Có lẽ các viên chức hữu trách ở Việt Nam sẽ còn phải tiếp tục lặp đi lặp lại về chuyện trong đối ngoại sẽ không chọn bên mà chọn chính nghĩa. Thế còn trong đối nội, trong những chuyện dường như có liên quan giữa Tổng Công ty Xuất nhập khẩu, Tổng hợp Vạn Xuân của Bộ Quốc phòng, viết tắt là Vasuco, và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nói riêng với thương vụ mua sắm phương tiện quốc phòng nói chung họ sẽ chọn thứ gì? Chọn bên hay chọn chính nghĩa?